Chào mừng các bạn đến với đồng hồ hiệu.info chấm Tôi là Lê Thế Thắng và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay Tôi sẽ giới thiệu các bạn ba mẫu đồng hồ neo Hàng chính hãng với thiết kế rất là tuyệt vời Bây giờ tôi sẽ giới thiệu chi tiết từng mẫu một nha Ok, mẫu thứ nhất với thiết kế mang phong cách của dòng doanh nhân Hiển thị lịch à, thứ và ngày ở góc 3 giờ Tôi sẽ zoom lên một chút cho các bạn ngắm nhìn mẫu máy của nó chi tiết hơn ok rất là tuyệt vời đúng nào nó có dạ quang ở các phần số trị giờ và trên kim dạ quang sáng đẹp luôn ở vòng tròn giữa của nó thì tạo ra các cái đường vân rất là đẹp đúng nào ở ờ, giới thiệu qua về cái thương hiệu Neo Neo nó là đồng hồ chính hãng của Hồng Kông và được lắp dòng máy của Nhật cam kết là siêu bền ok chưa với thiết kế gõ màu này mẫu này là size 39mm sở hữu kính sapphire chống xước và chống nước các bạn có thể đeo tắm giặt rửa tay đi mưa thoải mái vỏ và dây của nó thì bằng à, in mạ PV vàng màu vàng sáng 18k ok chưa mỏng thôi thiết kế mỏng màu ôm tay đấy rất mỏng khóa của nó thì là dạng khóa cánh bướm đeo như này rất là cân tay các bạn bấm đây là nó ra thông số phía sau nó sẽ ghi là vỏ và dây in ốc sapphire có nghĩa là kính sapphire water resist có nghĩa là chống nước mã của nó là N gạch ngang 308 69M ok chứ nào tôi sẽ đeo thử đi trên tay để các bạn cảm nhận được khi lên tay nó sẽ tuyệt vời nào nhé với thiết kế dây của nó dạng mắt xích như thế này thì tạo cảm giác rất là ôm tay và rất là nam tính đúng không nào khi đeo lên thì rất là ôm <clears throat> ôm và sát tay luôn cam kết là siêu bền các bạn có thể đeo tắm giặt rửa tay đi mưa thoải mái rất tuyệt vời đúng không nào size 39 thì dành cho những bạn có cổ tay từ ờ, từ 15.5 hoặc 16 16 cho đến 22 đều đeo đẹp tại vì nó là sai tiêu chuẩn dành cho cụ tay nam giới rồi thiết kế rất là sang và tuyệt vời ôm tay ok cái khó của nó thì dạng à, khó canh bướm như thế này thì à, rất là cân khi đeo thì cái lòng cổ tay của nó sẽ vào đây rất cân tay và đóng dễ đấy các bạn đóng đây cái sau đó chỉ cần bấm lên cái là nó ra thôi ok chưa nào rồi bây giờ đến mẫu thứ hai mẫu thứ hai này thì à, nó thiết kế theo phong cách uh, luxury uh, nó có đính vành hạt ở phía bên ngoài nữa đơn giản mà sang ok chưa các bạn nhìn thấy cái vân mặt của nó rất là tuyệt vời đúng không nào tạo ra các cái vân 3D rất là tuyệt vời chỉ hai kim thôi có kim giờ và kim phút ok chưa ở ngoài thì có đính một vành hạt và những cái viên đá này đều có chấu hết nha rất là chắc chắn các bạn đeo không bao giờ sợ bị bung ra được cũng sở hữu sai mặt tôi sẽ đo luôn các bạn chi tiết hơn lấy nước sai mặt của nó là size 38 size 38 mm cũng dành cho cổ tay nhỏ và vừa rất tuyệt vời sở hữu kính sapphire chống xước và chống nước các bạn có thể đeo tắm giặt rửa tay đi mưa thoải mái mỏng đây dòng này dòng unithin có nghĩa là mỏng ôm sát tay Đấy, các bạn nhìn thấy chưa rất là mỏng lúc nào Đấy. rồi khóa của nó thì là dạng khóa canh bướm cũng rất là ôm tay rất tuyệt vời dây dạng mắt xích mắt nhỏ như thế này tạo cảm giác rất là sang trọng đúng không và ôm đấy Bây giờ ta sẽ đi chi tiết hơn về cái thông số phía sau của nó một chút nha con này có cái tem đang dán che mất rồi tôi sẽ bóc cái này ra một chút cho bạn xem chi tiết hơn này thông số phía sau của nó sẽ ghi là neo này thương hiệu neo vỏ và dây in ốc water receipt mã của nó là N gạch ngang bốn lẻ năm bảy bảy m ok chưa đấy rồi cái túi bóng này là cái túi bóng của đồng hồ mới thôi tại vì nó có lớp keo nên là khi mà bóc lên các bạn nhìn thấy nó hơi hơi dính dính keo đấy thôi ok chưa nào <clears throat> còn cái tem này là cái tem của bên mình dán thôi thấy cái tem à, L này, rồi ok thiết kế ra sang và ôm tay ôm sát luôn đúng không tôi sẽ đeo thử lên trên tay để các bạn cảm nhận được đấy các bạn nhìn thấy chưa nó rất là mỏng đeo lên phát là nó ôm sát tay luôn à này. Thấy không rất mỏng ôm sát tay luôn dây rất là ôm với thiết kế size 38 này thì dành cho cổ tay nhỏ và vừa đối với những bạn có cổ tay từ size 15 cho đến 22 à, đều đều ok các bạn thích là ok rồi tại vì rất là dễ đeo thôi nó cũng là size tiêu chuẩn dành cho nam giới rồi rất là dễ đeo cam kết là siêu bền các bạn đeo tắm giặt rửa tay đi mưa thoải mái kính sapphire chống nước và chống sức tốt mạ PVD vàng màu vàng sáng 18K công nghệ mạ PVD là công nghệ mạ tốt nhất hiện nay trên đồng hồ rồi cho nên là các bạn không lo sợ bị phai màu gì cả ok như nào rất là bền ok đóng ở đây thôi còn khi mà mở khói chỉ cần bấm này là ok rồi đến phiên bản tiếp theo là một phiên bản à, với phong cách à, thể thao nó có các cái đồng hồ thể thao nữa và kim dây thể thao để khởi động chức năng thể thao các bạn bấm đây các bạn nhìn thấy đồng hồ góc 12 giờ nó sẽ bắt đầu nó đo phần trăm giây ok chưa nó đang xoay á và kim dây thể thao là kim dây chính kim dây lớn nó sẽ bắt đầu chạy khi kim dây thể thao chạy thì cái đồng hồ góc 9 à, giờ này nó sẽ bắt đầu đo đo phút phút trôi qua ok chưa các bạn bấm nút trên một lần nữa nó sẽ tạm dừng này sau nó ấn nút dưới thì nó sẽ reset lại đồng vị trí mặc định ban đầu các bạn à, núm bên giữa các bạn rút nhẹ một nấc các bạn sẽ chỉnh được lịch đấy thấy chưa các bạn rút thêm một nấc nữa các bạn chỉ chỉnh được giờ ok chưa trên kim của nó thì cũng có dạ quang còn cái đồng hồ góc 6 giờ ấy đồng hồ góc 6 giờ này cũng là một đồng hồ đo đo giờ đo giờ thể thao cái này đo phút một cái này đo giờ ok chưa rất tuyệt vời thiết kế bằng phong cách của dòng thể thao với size mặt có chiếc đồng hồ này nó là size size 39 size 39 40mm thì cũng dành cho cổ tay nhỏ và vừa dễ đeo vỏ và dây của nó thì bằng inox mạ vi vàng màu vàng sáng 18k ok chưa nào rất tuyệt vời trên núm của nó thì có đính một viên đá màu đen rất là sang khó của nó này ok chưa tay có mồ hôi dầu này là đụng vào nó cảm giác nó cũng mồ hôi để lau một chút ok chưa rồi nó cũng mỏng thôi đấy các bạn nhìn thấy chưa khi mà kim phút thì bây giờ cái, cái kim này nó bắt đầu nó nhích ra khỏi cái ờ, số 12 đấy lúc nãy nó đang thẳng 12 mà đấy nó đo giờ à đo phút chứ nhầm đo phút cái này là đo giây cái này là phần trăm giây cái này là giây thể thao còn cái này là đo phút thể thao đây cái kim dây lớn cũng là kim dây thể thao lại mình nhầm ấy Rồi khi ờ, nhìn thấy nó hoạt động thì sẽ hiểu ra được ý nghĩa của nó thôi cũng rất là dễ ok chưa nào cái ờ, đồng hồ nhỏ góc 12 giờ nó đôi sẽ đo phần trăm giây nó sẽ đo 1 phần 20 giây cứ thế nó sẽ xoay à. ok tôi sẽ đeo thử lên tay các bạn cảm nhận được nhé các bạn bấm đây thì nó sẽ mở khóa ra này ok chưa thiết kế size 39 40 thì nó cũng rất là ôm tay đúng không nào dành cho cổ tay à, nhỏ và vừa đối với những bạn cổ tay từ size 16 đến 22 vẫn đều ok tay mình là size 18 đeo rất là ôm tay đúng không nào rất tuyệt vời siêu bền sở hữu kính sapphire chống nước và chống xước các bạn có thể đeo tắm giặt rửa tay đi mưa thoải mái ok thông số phía sau của nó thông số phía sau này vỏ và dây à, các bạn nhìn thấy được không vỏ và dây inox sapphire có nghĩa là kính sapphire mã đồng hồ đó là N505 16M ok chưa nào rồi Vừa rồi thì tôi vừa mới giới thiệu cho các bạn ba mẫu đồng hồ neo đang à, hiện tại đang được yêu thích nhất trên thị trường hiện nay ok rồi với ba phong cách khác nhau phong cách thể thao ờ, phong cách ờ, luxury ở giữa và phong cách ờ, của doanh nhân ok chưa nào rồi một bộ sản phẩm của nó thì bao gồm có hộp đồng hồ đây và một cái thẻ bảo hành của cửa hàng của bên mình bảo hành 2 năm cam kết là siêu bền với những cái mẫu đồng hồ neo như này mình bán thì chưa bao giờ phải bảo hành một chiếc đồng hồ nào cả cam kết siêu siêu bền luôn ok chưa tất cả đều là kính sapphire chống xước và chống nước các bạn có thể đeo tắm giặt rửa tay đi mưa thoải mái à, mình thì ở tầng 1 khu đô thị Tân Tây Đô Đan Phượng Hà Nội đối với những bạn ở Hà Nội có thể qua trực tiếp cửa hàng của bên mình để xem và lấy sản phẩm còn đối với những bạn ở xa thì bên mình sẽ giao tận nhà trên toàn quốc các bạn nhận đồng hồ được mở ra xem đúng mẫu với lấy thanh toán tiền Số của mình đó là 0912681586. Khách của mình thì có hầu hết ở 63 tỉnh thành trên cả nước, từ Bắc vào Nam, tỉnh nào bên mình cũng có hết. Các bạn có thể vào phần cảm nhận của khách hàng á, để xem mọi người đã từng mua, đã từng sử dụng nó về bên mình như thế nào. Đồng thời cũng đóng góp cho mình những cảm nhận của các bạn ở đó. Đó chính là cái nguồn động lực rất là to lớn giúp cho bên mình ngày càng hoàn thiện và phục vụ quý khách hàng gần xa ngày một tốt hơn nữa. À, đừng quên theo dõi mình để xem những mẫu đồng hồ tuyệt vời ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì à, xin chào thân ái và quyết thắng.